những bản season sau này của MU. Hiện tại, trước mắt chúng ta đây là nhân vật Chính Trong hay là còn gọi là Chính Trong và một anh trai đến từ Sài Gòn. Với lỗi build em Merger thì sức mạnh của em nó ra sao, cũng như là khả năng clear quả như nào, chúng ta hãy bắt gặp em bây giờ. Ok, và để test down em nó thì mình đã di chuyển đến map Jungeon 5 để xem khả năng clear của em nó như nào cũng khá là tốt khả năng clear quả khá là nhanh lượng đam gây ra là trên 100k đam cực kỳ ổn định có vẻ mình đã khinh thương em nó với những cái map nhỏ lẻ như vậy nhưng mà không sao chúng ta hãy đến qua với ok để test đam em nó thì mình đã đến với map deep jungle 5 nhưng mà có vẻ như mình đã khinh thường khả năng đam của em nó cực kỳ tốt cũng như là lượng đam gây ra cực kỳ lớn tầm trên 100k 131k đam thì để đạt được lượng đam như vậy trang bị của em nó ra sao chúng ta hãy đến ngay bây giờ đầu tiên chính là cái vũ khí còng 11 vũ khí 600 hay còn gọi là Dart Angel ADA với ốp là level 20 và 10% thôi cũng khá là bình thường một cái win còng 11 không có lúc nhưng đổi lại là win 86 và đúc của đam 3% cộng 81 kèm theo đó là áo quân với set sụt magic còng 9 không có gì là quá nổi bật và vũ khí thứ hai bên tay trái của em nó là một cái gậy 380 một cái gậy socket được khảm 3 xích và thứ tư là 10 đam rain tỷ lệ đam hoàn hảo tăng đám sức mạnh phép thuật và tăng attack không có gì nổi bật cho lắm kèm theo đó chỉ là một cái vòng cổ vậy là 10% cũng như là level 20 và một cặp nhẫn Bonner, gen và là Wickdack không có gì đáng nói ui quá là cùi kèm theo đó là một con đun sao một cái xe thuộc tính hai ô cực kỳ chán tuy vậy đối với set cực kỳ thấp cũng như là vũ khí win không có gì đáng nói nhưng mà lượng đam em nó gây ra cực kỳ tốt thì để có được lượng đam như vậy thì chúng ta nên tăng bảng C như nào và bảng mặt tấn công ra sao đầu tiên chúng ta hãy đến với bảng C ok chúng ta hãy đến ngay với bảng C của em nó thì đối với bảng C strain chỉ là tăng 347 đủ để mang đồ và áo quần không nên tăng quá nhiều vào strain Agi là 647 và năng lượng là 2k4 gần 2k5 thì tại sao là năng lượng lại cao như vậy trong khi Agi lại cực kỳ thấp vậy nhân vật MG có cần nhanh nhẹn hay không đối với khả năng thả skill down của em này á thì bạn tăng sức bạn tăng vào nhanh nhẹn càng nhiều thì khả năng thả càng nhanh nhưng đổi lại thì lượng damage ra trên mỗi lượt thả của bạn quá thấp nên nếu như là mình mình sẽ tăng nhanh nhẹn lên khoảng tầm 800 đến 900 và dồn lại cho Agi số điểm còn lại nhưng do nhân vật này đang đi trên với team và trong team là có nhân vật Run Run wizard một nhân vật có skill buộc tăng tốc độ đánh nên anh này đang chỉ tăng là nhanh nhẹn 647 thôi và lượng sự attack speed đạt được là chỉ là 103 và máu là không tăng nha anh em tuyệt đối máu không tăng thì đối với áo quần như vậy cũng như là cách tăng bảng C như này thì cái reach dam của em nó là 30 phần trăm dam hoàn hảo là 51 đúc double dam là 24 và chip triple dam là 2 phần trăm đây là những thông số cơ bản của em đó với một thông số cơ bản không có gì đáng nói nhưng lượng đam gây ra là cực kỳ ấn tượng vậy với bảng C như vậy chúng ta nên tăng mắt ta cộng như ra sao cũng như là bảng mắt ta thường chúng ta hãy đến ngay với bảng master đối với bảng master ở cột thủ tất nhiên là ưu tiên cho pvm tăng hồi mana hồi máu cũng như là hồi cột tim để có thể có được lượng agi ag phục vụ cho việc hạ skill tăng một chút thủ và đẹp và tăng phòng khả năng phòng thủ thành công ở đây sẽ là lấy 20 điểm vào NE e và 20 điểm vào nhanh nhẹn mỗi điểm 13 điểm cho stain và máu ở ờ, cột cảnh chúng ta không nên tăng vì ô cảnh này chỉ có tác dụng khi các bạn sử dụng cảnh cấp 3 còn nhân vật này đang sử dụng cảnh cấp 4 cột cảnh này không có tác dụng chúng ta nên dồn điểm vào các ô khác đối với ô skill down thì như nào đối với skill down chúng ta tăng 20 điểm vào khả năng tấn công thành công và tăng các ô skill cơ bản để có thể học được skill rút ở đây anh ấy tăng 15 điểm vào máu 11 điểm vào mana 11 điểm vào max AG và để tăng được 18 điểm vào máu khi mà lên các map cá có thể thủ được. Đổi lại, anh ấy sẽ tăng vào 20 điểm Magic Mastery. Thì để được tăng được Mastery anh em phải bắt buộc tăng skill quầy rong, sau đó dồn điểm qua 20 điểm vào này. Tiếp theo, với bảng tấn công thì bảng tấn công anh ấy tăng 13 điểm vào Attack Success Đây là khả năng PvP nha anh em. Tiếp tục dồn 20 điểm vào vũ khí gây một tay, 10 điểm cùng vào vũ khí gậy một tay mắc điểm chia đều cho 10 điểm mỗi ô mana và máu để tăng khả năng phục hồi khi đi trên quái dồn điểm vào tăng khả năng quýt down như anh em có thể trên màn hình và lấy 10 điểm 11 điểm vào ô khả năng phục hồi 100% máu đây là một ô cực kỳ quan trọng khi anh em đi PVM mang lại lượng hồi phục cực kỳ khả đáng kể tiếp theo đối với ô tăng double down thì chúng ta tăng 11 điểm chia đều cho phải giáp và double down bây giờ chúng ta hãy đi đến với bảng mắt master cộng đối với bảng mắt master cộng thì anh em sẽ phải di chuyển qua 1 2 3 và ô thứ tư ở ô thứ tư chúng ta sẽ tăng vào skill thả thêm thạch tím dash blast tăng mắc điểm vào ô đầu tiên đây là một điều cơ bản cho tất cả các nhân vật và sử dụng băng như rất nhiều video mình đã nói ở trước đi ppm khi mà bạn không có một lượng clear quá nhanh cũng như là một lượng thủ quá tốt thì nên vào tăng vào băng để tăng khả năng tấn công của quái và bản thân tiếp theo tăng 15 điểm vào ô tăng max HP để có được là 1050 điểm vào máu tăng khả năng tù zone 30 điểm và attack power 40 điểm vào NE 35 điểm vào skill down và 20 điểm vào khả năng tấn công của win hôm nay chỉ có khi anh em mang win 4 nên tăng nha anh em mà anh em mà dùng win 3 là không có tác dụng đây là một số cái tích tăng cơ bản cho nhân vật này thì để với cái tăng như vậy thì khả năng đi trên của em nó ở các map cao như nào bây giờ chúng ta hãy đi trên với các map với level cao hơn để xem được khả năng tấn công cũng như là khả năng trụ của em nó đối với quái ra sao chúng ta hãy bắt đầu với map 800 đối với map 800 khả năng clear quái ui cũng cực kỳ khá là ấn tượng với lượng đam đem lại là bao nhiêu đây trên 100 ca đăng cực kỳ tốt nhưng mà lượng máu phải chịu khá là cao gần 500 máu cho một hit của quả đỉnh và bản thân hiện tại nhân vật này chỉ là mang set 900 và vũ khí là ADA nên khả năng clear quả không được tốt anh em phải chấp nhận điều này khi mình mang vũ khí chưa đủ ô oh, magic magic phù thủy một thả Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với map 850 của bài mai Ui, vẫn trên được nha anh em Map 850 Set 900 Vũ khí 600 Quyên 4 cộng 11 MG vật trên cực kỳ là ổn định Tuy rằng không phải là một hit chết quái Nhưng mà vẫn trụ được khả năng quá gọi là cực kỳ tốt không thể chê trách gì với một cái set 900 và một cái vũ khí 600 được wow hư cực kỳ ổn định vì đây là nhân vật phép thuật nên anh em phải đứng xa quái ra không nên đứng gần quái anh em mà đứng gần quái là quái tạt chết á lượng đam mà quái gây ra cho nhân vật là cực cũng là khá là thốn nha nhé bao nhiêu đó để mình xem nào như là gần 800 ấy 800 trên một hit bảo mình chỉ cả là 4k5 đối với một server ngân reset thì cực kỳ đau này cực kỳ tốt đúng không nhé bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đến với map AB Atlan AB1 hy vọng là em nó có thể lên được đây mình đi qua bên này go go lên được hay không đây vẫn là gần 100 k đam đường máu của mình tụt là khá là lớn 1k2 1k2 máu trên một thịt của quái đánh vào bản thân mình nhưng mà vẫn được vẫn trụ được gần trụ để farm được khi mà đi với team chỉ cần có thêm một e, e book là em lại sẽ farm tốt ừ, ừ. thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng vậy được về map cao nhất hiện tại em đã có thể trên được hay không bây giờ chúng ta sẽ đến với map 1050 map cao nhất mình chỉ hy vọng là em nó có thể gây đam được chứ không hy vọng nhiều với việc em nó có thể trụ bởi vì một cái set 900 và một cái vũ khí 600 thì không thể bao giờ làm nên cái chuyện có thể đi trên được cái map cao nhất khi mà level chưa làm phải là level cao nhất hiện tại của em nó vẫn gây được 80 k đam ồ về thành quái tát cực kỳ đau bây giờ chúng ta sẽ đi tẹt lại một lần nữa lượng đam mà em quái gây ra cho em nó khá là nhiều nhưng mà chỉ cần lên set hoặc chỉ cần lên vũ khí cần lên được vũ khí 1000 hoặc là 900 thì đó sẽ là một câu chuyện khác em nó sẽ trên cực kỳ tốt ở cái map này nhưng bây giờ chỉ là set 600 à, set 900 và vũ khí là 600 nên mình sẽ không thể tên được không có búp luôn không búp không có à, khuyên tai không có nhận ring win thì chỉ có cộng 11 mà em nó có thể farm như vậy là đã là không thể chế trách gì được nữa rồi trên đây là mình đã review về nhân vật MG của nhân vật King Trong Sắp tới mình sẽ cố gắng build thêm một nhân vật MG với max level và một thông số build gần như là chuẩn nhất đối với MG có thể đi PVM thì việc đi PVM mà build cho em nó khá là dễ đối với nhân vật MG chỉ có cái khó khăn ở đây là đi PVP thôi nhưng mà biết đâu được sẽ có một điều gì thú vị xảy ra thì sao Hy vọng cách build trên này có thể giúp anh em build tốt ở server mà anh em đang chơi. Anh em có thể tùy biến chỉnh lại một số điểm cũng như là một số cái bản phone mà theo anh em là nên tăng. Hy vọng là video này sẽ giúp ích được cho anh em. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.